Xin chào quý vị và các bạn Mình là Quốc đây Chúng ta sẽ cùng tiếp tục cái chương trình series trả đá Forex Các bạn sẽ làm gì khi mà có một lệnh, hai lệnh Thậm chí là đến 10 lệnh thua lỗ 10 lệnh thua lỗ liên tiếp nhé Liên tiếp nhé Các bạn nếu mà các bạn nhớ cái à, video trước Tôi có nói đến là cái việc mà tài khoản chúng ta sẽ có những cái lúc uh, Trong từ chuyên môn ấy nó gọi là drawdown Sẽ có những lúc bạn sẽ tài khoản bạn sẽ bị sụt xuống Sụt xuống rồi sau đó lại bắt đầu đi tăng trưởng đi lên vậy thì cái giai đoạn mà tài khoản chúng ta đã bị thua lỗ một cái ngưỡng à, rất là khó chấp nhận đối với một trader thì chúng ta sẽ vượt qua cái quãng thời gian khó khăn thế như thế này ok chúng ta sẽ cùng bắt đầu với video ngày hôm nay ok nếu mà các bạn đã theo dõi chuỗi à, video trả đá forex thì uh, nếu mà các bạn cảm thấy thích cảm thấy rằng là nó hữu ích thì hãy uh, like share cũng như uh, comment những cái ý kiến cũng như là những cái chủ đề uh, mà các bạn có thể giúp chúng tôi gợi ý để những lần uh, chúng tôi làm video tiếp theo sẽ uh, cân nhắc để đưa ra những cái nội dung phù hợp uh, với yêu cầu của quý vị và các bạn thì uh, như các bạn biết ý, thì chúng ta không thể nào ở cái thị trường này chúng ta không thể nào à, chắc chắn rằng là đánh 100 lệnh thắng cả 100 lệnh được đúng không ạ Ok nếu mà các bạn mà biết ai đó là đánh 100 lệnh thắng đến 90 lệnh thì bảo bảo tôi nghe nói nhỏ đấy nhá để tôi bỏ tiền vào nói bé thôi Ok thì à, nếu mà chúng ta trải qua một cái chuỗi thua lỗ 5 lệnh 10 lệnh liên tiếp ở trên cái thị trường à, đầu tư forex cũng như là thị trường tài chính ấy thì chúng ta phải đối diện với nó như thế nào thì uh, thông thường như hiện nay ấy, thì tôi thấy rằng là những cái uh, các bạn mới bắt đầu ấy thì họ sẽ có những cái lệnh uh, thắng rất là nhiều rất rất rất rất nhiều lệnh thắng liên tiếp nhưng sau đó thì với một cái uh, sự uh, gọi là thay đổi xu hướng của thị trường mà những cái lệnh thắng lợi trước đó bị xóa sạch thậm chí âm cả vào vốn đấy là cái hiện tượng mà tôi thấy rằng là nhiều người mới bắt đầu trên thị trường này gặp phải à, rồi sau đó họ tiếp tục đánh tiếp đánh tiếp đánh tiếp và sẽ lại rơi vào cái ờ, vòng xoáy rằng là gỡ gỡ lệnh đấy nó sẽ khá là nguy hiểm vậy thì à, cái việc mà chúng ta rơi vào cái tình trạng gọi là sụt giảm sụt giảm tài khoản tạm thời ấy, do những cái nhận định này do những cái uh, về mặt uh, phân tích kỹ thuật của chúng ta nó chưa được tốt uh, các điểm ra vào lệnh chưa hợp lý bị quét lời chẳng hạn hoặc là do những cái tin tức bất ngờ của thị trường khiến chúng ta gặp phải những cái chuỗi những cái thua lỗ đúng không à, hay hoặc đơn giản nhất đấy chính là chúng ta mà không có cái điểm dừng khi mà bị sụt giảm tài khoản đến một cái ngưỡng nhất định đấy, như trong cái clip trước nếu các bạn có thể xem theo dõi lại về cái cách mà quản lý vốn của tôi rồi à, đến một cái ngưỡng nào đó chúng ta là phải dừng lại đấy thì ờ, thì chúng ta sẽ không bị một cái chuỗi dài uh, thua lỗ như vậy nữa đấy là một cái uh, giải pháp đấy là bạn đặt ra một cái ngưỡng nhất định à, hôm nay tuần này tháng này mình thua bao nhiêu tiền hoặc bao nhiêu uh, lệnh thì sẽ nghỉ đó là một cái ngưỡng dừng lỗ bằng tiền hoặc dừng lỗ bằng số lượt số lệnh Đấy, trong một cái khoảng thời gian là một ngày một phiên hoặc một tuần một tháng các bạn phải có kế hoạch dừng lỗ như vậy Đấy, thì để chặn lại chặn lại cái ờ, tâm lý con người đấy là gì uh, lý thuyết thì nó luôn luôn là lý thuyết mà nhưng mà vẫn cần phải có lý thuyết đấy là mình uh, thiết lập sẵn thiết lập sẵn trong đầu thiết lập sẵn trong đầu là à, hôm nay mình thua độ 5 à, lệnh là mình nghỉ hôm nay mình thua độ uh, à, 10% tài khoản là mình nghỉ kiểu như vậy đúng không hoặc là tháng này mình uh, cháy tài khoản này thì ngừng tháng sau sẽ uh, nạp vào tiếp đánh tiếp đấy ok đấy là một cái chiến lược dừng lỗ mà có kế hoạch à, một cái ờ, giải pháp thứ hai nữa dành cho các bạn ờ, vượt qua cái trạng thái ờ, sụt giảm tài khoản tạm thời đấy chính là cái việc mình hạ cái khối lượng giao dịch xuống đúng không tức là mình cảm thấy rằng là ok nó không được thị trường không thuận lắm cảm giác là vào lệnh chưa được tự tin lắm bạn hạ khối lượng xuống bình thường đang đánh một lót hoặc là 0.05 đúng không thì bạn hạ xuống cho mình một nửa hạ khối lượng xuống một nửa hoặc còn chỉ còn một phần ba thôi Đấy, để để làm cái gì để lấy lại cái sự uh, tự tin tức là khi mà với một cái khối lượng nó thấp hơn thì mình cảm thấy sẽ tự tin khi giao dịch hơn đấy đó là một cái cách mà mình chia sẻ cách thứ hai mình chia sẻ khi mà bạn trải qua một cái chuỗi thua lỗ khiến cho cái tài khoản nó sụt giảm thì uh, mình điều chỉnh lại khối lượng để lấy lại sự tự tin vẫn giữ uh, những cái quan điểm về phân tích kỹ thuật về phân tích uh, cơ bản y như thế nhá mình phải ờ, thuần thục những cái mà mình đã thiết lập cái phương pháp mình đã giao dịch mà cảm thấy có hiệu quả mình phải theo phải theo cho đến khi mà nó đạt được cái ngưỡng 100 lệnh 200 lệnh thì chúng ta sẽ thấy cái xác suất nó xuất hiện mà đừng có bỏ cuộc đấy thì đấy là một cái cách nữa đấy là uh, cách thứ hai ok nếu mà các bạn cảm thấy rằng là cái video này hữu ích hoặc là có một cái phương pháp khác để uh, giúp cho chúng ta vượt qua được những cái uh, sự sụt giảm tài khoản tạm thời vượt qua được cái ngưỡng tâm lý uh, do một cái chuỗi thua lỗ thua lỗ nó gọi là FUD đấy fear uncertainty and doubt mình vào lệnh nó không còn được tự tin hoặc cảm giác sợ sợ sợ, sợ khi mà vào lệnh ấy vào lệnh mà cứ run run ấy đấy thì uh, ngoài hai cái cách mà tôi vừa nói ra thì rất là mong quý vị và các bạn hãy comment xuống bên dưới Ờ, để chúng ta cùng nhau trao đổi xem còn những cách nào để chúng ta vượt qua những quãng thời gian khó khăn như vậy của một trader không ok xin chào quý vị và các bạn hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video tiếp theo